I'm Not kêu gọi short TikTok Nhóm hacker lớn nhất thế giới TikTok là phần mềm gián điệp của Trung Quốc và khi người dùng hãy xóa ngay Hãy xóa TikTok ngay bây giờ Juan Notgancha Một trong những tài khoản Twitter lớn hơn 6,4 triệu người theo dõi Được cho là nhóm Anot Emote viết không va trên Twitter Theo Fonbat Nếu bạn biết ai đó đang sử dụng nó Hãy giải thích cho họ rằng Nó cơ bản là phần mềm độc hại được điều hành bởi chính phủ Trung Quốc đang chạy một hoạt động gián điệp khổng lồ. Ngoài ra, dòng Twitter bất ngờ của anh Notdimos trích dẫn bài đăng từ Bangalore, một trong những kỹ sư viết trên diễn đàn Reddit ít ngày trước. Anh này cho rằng đã phát hiện được những hành động lạm dụng quyền riêng tư của người dùng TikTok. TikTok là một dịch vụ thu thập dữ liệu được che giấu dưới vỏ bọc là một mạng xã hội họ đang sử dụng một IPA để lấy thông tin bạn, danh bạ và cả thiết bị bạn. Phần đáng sợ nhất là họ có thể định cấu hình từ xa ngăn chặn gỡ lỗi ứng dụng. Vài đầu mã trên Android cho phép tải xuống trạch tiếp từ xa, giải nén nó và thực thi một ứng dụng hợp pháp. Không có lý do gì cần đến một tính năng như vậy. Bangolet viết trên Reddit. Tuy nhiên, anh nói đang cần thu thập thêm những dữ liệu từ bạn bè và cộng sự để đưa ra bằng chứng thuyết phục. Đây không phải là lần đầu tiên Anot Imot đưa các góc buộc trực tiếp đến nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. TikTok là nền tảng mạng xã hội chia sẻ video lớn nhất của công ty Trung Quốc là Dan ứng dụng hiện có hơn 800 triệu người dùng thường xuyên và cũng đang đứng đầu về bảng khả năng kiếm tiền TikTok được yêu thích tại Việt Nam và đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng mạng xã hội được yêu thích tại Việt Nam. TikTok liên tiếp gặp những rắc rối liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân. Chính phủ Ấn Độ cũng đã cấm TikTok cùng 58 ứng dụng khác của Trung Quốc. Chưa hết, TikTok cũng chứng kiến sự tẩy chay từ nhiều thị trường lớn của thế giới, trong đó có Hoa Kỳ. Còn mọi người nghĩ như thế nào Hãy comment bên dưới cho mình biết ý kiến nhé. Hãy đăng ký kênh, like, share để lan tỏa niềm thông điệp này nhé. Xin cảm ơn các bạn.